ừ, gãy cái rổ rồi phá quá lấy nước tương cho nó ăn nước mắm mà à? mắm này nó đâm nó nó, nó, quá kẹo ấy ăn thử thôi kẹo gì mới ngon á ừ. đâu có mặn đâu trời ừ. đêm là vừa ăn luôn á ừ rồi nhân đi cái món này là là là tôi mới làm á dạ nước mắm mới làm đó nhân là nước mắm là là là của miền nào ờ, vậy anh nha cái, cái món này là của người miền nào miền tây miền tây hả ừ. lần đầu tiên được ăn món này Ừ. Gà đây ăn được tôm chứ trong bò mình đâu có mua tôm được bầm ăn dạ, này. đâu có tươi đâu mà. Không tươi đâu. Này là tôi nước nào vợ chồng tôi há ăn cũng hai lần. <laughs> chị hai ăn đi thì chị hai ăn nè con dạ con ăn nước bánh mì cút bánh mì vậy nước mắm vô ăn đi ừ. cho mắm vô ngon không ngon dạ. thêm nước mắm đi thiếu bún thêm nhóc cho gà sống nhóc thêm nước mắm vô em thêm nước mắm vô cho nó thấm thấm ăn nó mới ngon nước mắm mà làm thấy nó hơi mất mặn không chứ mắm làm lỏng lỏng ra trời ơi trời ơi ăn đi gì mới ngon á ăn dữ rồi đó bên lỗ nó ăn dữ vậy bây giờ còn mà còn chặt cần uh, titan uh, ờ, bezel câu bè nha anh em đây bạn bi đang lên cá ô ờ trời ơi rồi cầm ở cầm ở dưới luôn anh đỡ dưới bụng luôn vô em ơi form thanh phục con nhỏ con lớn con lớn cũng cột trong rồi hả anh à. hello anh em hôm nay tụi mình đi câu à, cá cháp ở bè hào long sơn nha Đây, mấy anh em à, mới vô mà làm quá à. mình chưa bắt được con nào hết trơn à uh, uh, ấy, lên rồi lên lại rồi chưa chưa chưa chưa chưa cầm chừng rớt đi chưa chưa kéo chưa kéo chưa kéo chưa bên cầm đi bên cầm cầm cầm cớp mày mình rút vậy ông sóc à giờ nó nhả nó lại rồi chơi chết bà nó đi rút cái nữa là, mình là quấn vêu mồm nãy mình chẳng qua mình quay chứ không nhịp nó chết rồi dạ yeah. thả xuống lỗ này anh thả xuống đây hả dưới nó ăn hết của em rồi anh thả xuống đi <laughs> Tiến ơi Tiến ơi Cần của anh lên rồi nè Má hàng gì cá nhỏ quá Hàng gì nó ăn nó phá mồi quá tôi kéo mạnh câu này vui đáng em mua cái cần câu á mà câu cần câu em cần câu dài kia ai da xảy rồi cá nhỏ nó kéo sợ nó kéo không sóc lưỡi chờ nó ăn em giật này <laughs> giờ không vô thôi mày nghỉ đi qua <laughs> đó ngồi đi <laughs> về có nhiều quá bây giờ cũng được <laughs> có rạm không chắc cá nhỏ cục mồi bóp nhỏ nó không tha đi được chì cao lên để chì thấp quá cẩn thận mấy cái cái miếng đó nó trơn lắm đi ở ờ, cái con gì gớm mày dạ con gì đây sâu sâu sâu với mấy con hà rồi cũng có ở trong mấy này nữa sâu đụng ta đó lên hàng <laughs> hàng hàng hàng hàng hàng anh ơi hàng <laughs> trời ừ. ơi ơi da ơi da má bự từ đây từ đây từ ơi da ơi da ơi da ơi da ơi da nữa nữa nữa nữa chị đó nó ăn bột nó ăn bột ăn bột con này được á một tí á cả ký á wow. từ từ từ từ từ từ <laughs> bình tĩnh bình tĩnh nó dính mép nhỏ quá từ từ Bả <laughs> mặt quá Lấy cái rổ anh Lấy cái rổ đây To Hang hang hang Ngửa rồi ngửa rồi ngửa rồi ngửa Bột quá ăn bột quá Chắc phải lấy vợt rồi anh ơi Chỉ mấy Bỏ vỏ đó luôn à, Thấy nó, nó tuốt rắc vậy là biết rồi Để để em banh cái, cái ấy ra cho Ăn bột luôn anh ơi Đụng bây giờ đụng cái gì ai biết đâu Kệ đó con nhì Ôi. con con nhì bản nó à, nhỏ à. hơn anh không to hơn cái này ừ nhỏ hơn đang dính nhì bạn à bột thôi thôi thôi thôi ở bên đó đi <laughs> hơi rách cua nó mới ăn cua mới đụng hàng khủng cả con này bự á không con này bự á không không không không không trời ơi má trời ơi cá này cá tầm phú yên á cá như phú yên luôn lên hàng lên hàng thấy không à, cô ừ. cô tới cô chừng nó dậy xuống á trời má stress <laughs> lấy dây dèo vô á hồi sau mà mới nó cày trời má ơi chắp à, cá khủng á được cá nóc <laughs> ê nuốt luôn rồi hàu này mình nuôi bao lâu mình mới mới mới mới thu hoạch một lần ờ? sáu ờ, bảy tháng từ ngày bắt giống lên tới giờ yeah. Dạ làm sao còn khâu quá cái nóc nó ăn lum bây giờ ô nó nó nó cạp tới luôn á hả trời ơi dễ sợ cạp kêu cao lên nó không có kêu cạp mà kêu khâu quá cạp trời ơi, cái nóc nó cạp mẹ hả bể hào luôn dạ bể luôn đây con con này nó cạp lũng đây là mấy cái chỗ nuôi hàu này các bạn hàu này là hàu con á đây là ta nuôi nuôi rất là nhiều ở đây à. tất cả cái dãy bè này hàu ở Long Sơn là rất nổi tiếng là mập

hai ba nhảy có mang quần theo không bôi pin mà con xịp đi pin thôi mà con xịp đi em có mang quần mà mang quần áo không hai ba ngày mà nước chảy lắm đó nha <laughs> à bạch cát à nước biển mà không biết bơi hả không biết bơi mà tụt xuống mà đứng ờ, bám bám này nè thôi ờ, đủ coi chừng mấy cái dầm này dầm hầu nha không này mấy cái mấy cái là hào mà dạ không mấy cái dầm này nè cái chỗ hào mà cái chỗ nuôi hào á à, đứng đâu tới đây à anh xuống đi em hả đứng đâu tới đây <laughs> sao anh